Chào các bạn Hôm nay cửa hàng shop nghe lén Trần Anh sẽ là một video để nói thêm về cái sản phẩm X10 bên mình các bạn nhé thì ờ, trên tay mình đây là đang là cái sản phẩm X10 này thì thời gian vừa qua thì các bạn có những bạn cũng đã sử dụng cái sản phẩm bên mình rồi cũng có những bạn sử dụng chưa chưa sử dụng thì các bạn ờ, cũng biết lên biết là cái sản phẩm là cái sản phẩm cực kỳ thông minh này rất nhiều những cái chế độ như là có thể tắt bật từ xa này Đấy. có thể dẫn đường bằng Google Maps này có thể nghe lén có thể ghi âm Đấy. và những cái tính năng bên trong của cái sản phẩm này rất là thông minh các bạn nhé nó có thể tự động ghi âm và cũng có thể là để chúng ta ghi âm bằng tay trên cái app và sẽ điều khiển trực tiếp trên điện thoại cầm tay của chúng ta các bạn nhé Đấy. thì cái sản phẩm này rất là nhỏ nhắn vuông vắn xinh xắn thôi các bạn này thì cái sản phẩm nó sử dụng thì nó rất là tiết kiệm cho cái người sử dụng ví dụ như các bạn chỉ phải mua cái sản phẩm này thôi và bên mình sẽ tặng sim thì các bạn sẽ không phải mua thẻ nhớ nữa vì cái này thiết bị này không cần sử dụng cái thẻ nhớ các bạn nhé Đấy, không cần sử dụng cái thẻ nhớ các bạn chỉ cần lắp sim vào thôi bộ nhớ trong của cái thiết bị này đã lên đến 128 g rồi các bạn có thể thoải mái lưu các cái file ghi âm và những cái lịch sử di chuyển của cái thiết bị này sẽ trong vòng 90 ngày cho các bạn thoải mái các bạn xem lại nha các bạn nhé thì rất là sản phẩm rất là ok rất là tiết kiệm chi phí cho người dùng Đấy, thì các bạn quan tâm mua hàng thì các bạn cứ liên hệ với cái số điện thoại trên màn hình của tôi là 0947800999 các bạn nhé thì à, cái sản phẩm này đây, tôi sẽ cũng sẽ mở bên trong ra Đấy, cáp sạc này băng dính này bằng vâng, dính hai mặt này để cho các bạn có thể dán cái miếng nâm châm này vào cái thiết bị này các bạn này rồi các bạn bám vào cái vị trí nào cũng được có sắt nhé các bạn nhé Đấy. À, bên trong nữa là cái giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt mình đã chuyển ngôn ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt cho các bạn rồi để đảm bảo 100% là các bạn ai cũng có thể sử dụng được vì cái thời gian vừa qua khách hàng lấy cái sản phẩm của mình thì ai cũng sử dụng được thế nhưng mà cái băn khoăn ban đầu của khách hàng thì vẫn là không biết mua sản phẩm sẽ về mình có sử dụng được không sản phẩm có ok không thì mình sẽ cho các bạn tin tưởng và 100% là các bạn về các bạn sẽ sử dụng được các bạn nhé đây, mình sẽ test thêm cái tính năng cái cái lâm châm này Đấy, các bạn có thể biết là cái lâm châm này là cái lâm châm siêu dính các bạn nhé các bạn yên tâm khi các bạn bám vào cái khung gầm xe máy ô tô không bao giờ sợ rơi vỡ không bao giờ sợ sợ rơi sợ mất các bạn nhé lại kèm cái theo cái chỉ số chống nước của cái sản phẩm rất là ok các bạn có đi mưa rửa xe thoải mái luôn đây các bạn nhìn này các bạn có lôi gãy kéo thì nó cũng không thể nào rơi được cái lâm châm này ra các bạn nhé các bạn phải cậy như thế này à, thì nó mới ra được cực kỳ là chắc chắn Đấy. thì đi vào sử dụng cái sản phẩm này các bạn thì cũng sẽ là chuẩn bị một cái sim 4G các bạn có thể là tự chuẩn bị hoặc mình cũng sẽ là cái hỗ trợ sim cho các bạn các bạn nhé Đấy, thì các bạn cậy cái dòng cao su này ra cái sim này các bạn lưu ý là cái sim này các bạn bỏ cái phần bên ngoài các bạn lấn lấy cái phần khay sim bên trong này cho mình nhé sim mình có, phải có mạng các bạn nhé thì tháo tác lắp thì các bạn ngoảnh cái lá đồng vào cái cái bên mà nó có cái ổ cắm dây cáp sạc các bạn nhé các bạn ấn xuống này ấn này ấn nhá tách một cái này tín hiệu đèn báo sáng là đã tiếp nhận sim nhé và đã khởi động cái thiết bị lên này khi khởi động thiết bị lên thì điện thoại nhé các bạn sử dụng iOS hay là Android thì cũng ok hết các bạn nhé thì các bạn đây này các bạn cũng sẽ tải cho mình cái phần mềm mang tên là Anchip đây cái phần mềm nó biểu biểu tượng nó như này các bạn nhé à, biểu tượng phần mềm này biểu tượng phần mềm nó như thế thì ví dụ như mình sử dụng uh, Android thì mình vào CH Play này mình đánh này ALA này chip này các bạn đóng là các bạn đánh thế thì nó sẽ ra cái biểu tượng như này thì các bạn tải cái phần mềm này về cho mình nhé tải cái ứng dụng này về cho mình mình đã tải là các bạn đi vào sử dụng này sử dụng thì ờ, cái này nó có cái phần à, nó ghi là số xe thì các bạn đánh cái mã sản phẩm lên cho mình Đây, mình đánh mã này đánh mã xong nhá thì cái mật khẩu cái mật mã nó mặc định là từ 1 đến 6 nhá 1 2 3 4 5 6 các bạn nhá rồi các bạn nhớ cái thông tin đăng nhập vào cho mình để lần sau các bạn vào các bạn đỡ phải bấm số lần nữa nhé rồi các bạn đăng nhập này tín hiệu đèn này các bạn nhé đăng nhập này thì các bạn nhìn này cái chấm màu xanh sẽ là cái điện thoại của các bạn còn cái hình ô tô màu đỏ sẽ là cái hiển thị cho cái thiết bị à, cái vị trí của cái thiết bị các bạn nhé thì các bạn thấy đấy thì cái uh, thiết bị và cái ô tô màu đỏ thì nó cùng một chỗ rồi để cho các bạn nhận định được là cái thiết bị bên mình cái độ chuẩn xác định vị cái điện độ độ chuẩn xác của nó là cực kỳ chuẩn xác các bạn nhé đấy cực kỳ là chuẩn xác thì cái sản phẩm này nó sẽ hiển thị rất là chi tiết cho các bạn này à, số nhà này tên đường này phường xã thành phố tỉnh các bạn nhé nó hiển thị rất là chi tiết này ngoài ra thì có cả hiển thị phần trăm pin này xe thì đang đứng im nhé các bạn nhé nó ghi là đang đứng im này ví dụ mà cái thiết bị này nó di chuyển thì nó sẽ báo cả vận tốc cho các bạn nhé Đấy, thì nó sẽ báo cả vận tốc cho các bạn và ở đây các bạn có thể xem chế độ vệ tinh hoặc không Đấy, các bạn nhé ờ, vệ tinh hoặc không này thì khi các bạn mà thấy cái thiết bị này ví dụ cái cái vị trí thì mình thấy nó, rất là chuẩn xác rồi ví dụ như các bạn thấy nó không chuẩn xác các bạn bấm vào hình tròn tròn này để loát lại này nó sẽ loát lại 15 giây một nhé nó sẽ loát ví dụ mà mạng nó không ổn định chúng ta sẽ loát lại cho nó cập nhật cái vị trí làm sao cho thật chuẩn chính xác cho các bạn này khi đã cập nhật vị trí chính xác nhá thì các bạn có thể bấm vào cái mũi tên này cho mình đây là cái phần chỉ đường nhá thì cái chỉ cái thiết bị của mình nó có đó đây các bạn bấm vào cái mũi tên này, này. bấm vào mũi tên này nó sẽ chỉ đường cho các bạn nhé Đấy, chỉ đường cho các bạn này các bạn nhìn này các bạn nhìn này rồi các bạn bấm vào bắt đầu này đấy bạn đã đến đấy thì cái thiết bị của mình thì nó cái độ chuẩn xác của nó cực kỳ là chuẩn xác đấy các bạn thấy đấy mình chỉ cần vừa bấm vào chỉ đường là hai hai địa hai cái thiết bị này nó đã ở cùng một chỗ nhau rồi à, không phải đi một bước nào các bạn nhé không phải đi một bước nào luôn à, cái định vị của nó là cực kỳ là chuẩn xác cái tiếp theo nữa này cái tiếp theo nữa là là cái nó, nó ghi ở đây là sẽ là cái quỹ đạo lịch sử thì chính là cái phần lịch sử di chuyển của các bạn này các bạn nhé lịch sử di chuyển của cái thiết bị này sẽ nó sẽ lưu trong vòng 90 ngày đây thì các bạn có thể tùy chọn ngày tháng giờ ở đây các bạn nhé tùy chọn ngày tháng giờ ở đây này các bạn có thể tùy chọn ngày tháng giờ ở đây để các bạn chọn cái lịch sử di chuyển các bạn xem lại nhé rồi các bạn bấm vào tìm kiếm chọn ngày tháng và bấm vào tìm kiếm cái tiếp theo nữa là cái hàng rào điện tử này hàng rào điện tử có nghĩa là cái khi các bạn ờ, để cái thiết bị về vào cái ô tô xe máy hoặc cái đối tượng mà chúng ta muốn quản lý muốn ta muốn theo dõi thì các bạn sẽ khoanh vùng này à, các bạn nó do các bạn chọn bán kính là 100 này 200 này các bạn muốn dấu cộng đây này thì cứ tăng 100 1 300 này 400 này tùy chọn các bạn nhé đấy hoặc là các bạn bớt thì các bạn bấm vào dấu trừ này đấy thì khi cái thiết bị này nó rời khỏi cái vị trí mà chúng ta đã khoanh vùng nó sẽ báo về điện thoại cho các bạn nhé à, cái này nó rất là phù hợp để các bạn quản lý cái tài sản của các bạn hoặc là chúng ta là quản lý cái đối tượng chúng ta cần theo dõi đấy thì cái tiếp theo nữa này để mà nói về cái tính năng thông minh của cái thiết bị này cho các bạn này à, các bạn nhé các bạn vào phần cài đặt này cái thiết bị này là có sẽ có cái chế độ tắt bật từ xa Đấy, các bạn thấy không tắt bật từ xa các bạn nhé à, ví dụ này mình sẽ bấm này mình sẽ bấm này tắt bật từ xa các bạn nhé rồi các bạn chọn remote shutdown rồi các bạn bấm vào xác nhận này đấy thiết bị đèn đã tắt nha các bạn nhé đấy là chúng ta đã tắt này và bây giờ tôi sẽ bật trở lại các bạn sẽ chọn vào bot rồi các bạn bấm xác nhận Đấy, các bạn thấy không tín hiệu đèn lại sáng chúng ta có thể tắt bật từ xa nhé thiết bị nó rất là thông minh cái tiếp theo nữa đấy là mình chỉ nói những cái tính năng thông minh thôi nhé còn những cái tính năng bên trên này nó sẽ đầy đủ hết mình đã ghi tất cả trên cái tờ, tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt này rồi thì các bạn có thể là về các bạn tự sử dụng các bạn tìm hiểu nhé phù hợp với các bạn các bạn dùng nhé cái tiếp theo nữa này cái phần mà cái phần này sẽ là cái phần ghi âm cho các bạn này. À, ghi âm nhé ở cái thiết bị này người ta phát ra tiếng nói chuyện là chúng ta có thể gọi đến chúng ta nghe và chúng ta sẽ vào đây chúng ta này cái phần cái phần bên này phần bên này có nghĩa là các bạn sẽ ghi âm bằng tay và các bạn có thể chọn cái file ghi âm này trong vòng là 30 giây hoặc là một phút tùy chọn của các bạn nhé cái file ghi âm này các bạn muốn để 30 giây một phút là tùy chọn các bạn nhé hoặc là các bạn có thể automatic recording này có nghĩa là nó sẽ tự động ghi âm và nó sẽ lưu một dãy cái file ghi âm này để cho các bạn tự các bạn nghe lại nhé nó rất là thông minh đấy và khi các bạn muốn sử dụng cái tính năng nghe lén thì các bạn bấm vào admin number cho mình rồi các bạn chọn số điện thoại ở đây là cái số điện thoại mà các bạn sẽ gọi điện sẽ quản lý nhé ví dụ như số cầm tay của mình này Đấy, mình bấm vào xác nhận nó vẫn xác nhận khi nó đã xác nhận xong thì các bạn chỉ việc gọi đến thôi các bạn gọi đến nhé gọi đến cái số lắp trên cái thiết bị này nhé nó sẽ tự động trả lời nhé một mình chúng ta gọi được các bạn nhé alo alo alo khi hai cái thiết bị này nó ở gần nhau thì nó sẽ có tiếng réo các bạn nhé tôi đã để xa điện thoại ra rồi càng xa thì cái âm thanh của nó sẽ càng rõ ràng các bạn nhé đấy đấy đấy là tại vì cái thiết bị với cái điện thoại nó ở gần nhau các bạn nhé nó cũng rất là dễ sử dụng thôi và tính năng thì cực kỳ là thông minh cái pin thì cực kỳ là khỏe nhé các bạn có thể sử dụng 8 đến 10 ngày thoải mái luôn nhé thì cái sản phẩm thì rất nhiều những cái tính năng như vậy rồi thì cái độ bền tốt rồi các bạn có thể phù hợp cho các bạn là theo dõi cái đối tượng ngoại tình rồi các bạn có thể quản lý cái tài sản của các bạn các bạn thấy cái sản phẩm nó phù hợp với các bạn các bạn liên hệ với cái số điện thoại trên màn hình của mình là 0947 800 999 mình sẽ hướng dẫn và sẽ giải đáp cho các bạn tất cả những cái khúc mắc của các bạn và sẽ để cho các bạn một cái giá sản phẩm rất là hợp lý các bạn nhé rồi xin chào tất cả các bạn